Hello Panda nha Hello Sumi nha Quả bóng xanh bay giữa trời xanh Bồ câu ơi tiếng chim gù hơn mất Ồ Lô Phi chúa sủa lên rồi Hello Torujo nha Trời ơi chào mừng Torujo đến với stream Đầu fuck Không ơi boss nó nói cái gì vậy thế là setup này boss vậy là setup này boss vậy nào cũng xem đầu tiên trời ơi hương mình đa lắm á hương mình đa lắm á hôm nay Saki mở server mở server đúng rồi mở server đang ở room discord với ổng nè vô chơi thôi chứ trời ổng rồi trời ơi Xin chào Đông Trần nha, chào mọi người mới bị đặt vào đây, ai cũng biết tôi đặt đường, chỉ tôi đường ra hả? Ôi, đừng có ra, ở lại đây đi Đừng có ra, ở lại đây với Saki đây nha Nha, nha Đừng có ra, nha Ở lại đây với Saki nha Ở lại đây với Saki nha Đừng ra nha, nha Đi máy bay cũng đội mũ bảo hiểm hả? Đúng rồi Đi máy bay cũng đội mũ bảo hiểm đó Hello Etico nha, để một giờ luôn, trời ơi, thương quá à. Rồi ở đây chúng ta trong cái phòng đại sảnh này nó có một người nữa. Chúng ta sẽ mở mic lên nha mọi người ơi. Y mở cái loa tắt lên nha mọi người. Và đây là Sumi. Sumi đang ở trong cùng phòng với lại Saki đó. Mọi người chào Sumi đi. Ừ. Hai này quen nhau không? ừ không có quen nhau đâu <laughs> ok ủa đứa đứa sumi nó ừ. trời sao hôm qua ông sẽ kiếm cho mình ăn bơ mọi người xung đánh bạc không đánh bạc á thì bài bạc mấy thằng ngày nào cũng không dạ. bơ hết nhà nào cũng bài bạc hết nè có được nha tốt nha <laughs> tốt đâu không có tốn đâu hả à, không hay vậy quá à tôi mê hay vậy quá à biết biết anh hơn mà cứ cứ dạy hay vậy quá à biết biết anh Ôi, mà cứ vậy quá à em ai em quen gái anh đâu ô em gái kỳ quá à. em gái gì kỳ quá à. không hơn anh hai vậy đó không ai quen đâu không có hơn anh hai vậy đó Ừ, ờ, hôm qua giờ ăn nguyên cục bơ luôn mọi người Nói chuyện với mấy người luôn không nên không gì tôi. Trời ơi, anh đang nói chuyện với là bơ kết người ta nói chuyện không lẽ không làm lẽ anh bơ người ta đúng không? À hả? Bây giờ em ở trong nhà anh rồi nên là muốn nói chuyện với em lúc nào cũng được hết đó. Còn người ta là khách thôi, người ta là khách quen người ta ở đây thì mình phải giao luôn nói chuyện người ta chứ là không là đang nói chuyện người ta nhưng chị nghe nói chuyện với em sẽ được, nghe nó bất lịch sự hiểu không? hiểu không ờ hả <laughs> ờ hả em rồi để em rồi cái văn mẫu này lấy ở đâu Trời cái gì mà văn mẫu <laughs> anh biết gì không sao sao sao máy lạnh lên nó không máy, máy lạnh không lên nóng gì ta anh biết, anh biết gì, gì không, không? Anh, anh lên chơi vlog trong tầm 4 ngày live mà hết 3 ngày live Minecraft Trời ơi, tại vì có mấy đứa nó cứ kiểu chơi Minecraft, anh chơi Minecraft nó mới chịu vô, không chơi Minecraft nó chịu vô á. Hiểu không? Chơi mới chơi Minecraft. Chứ bữa anh like uh, frame rem hay là game khác có em hay em vô đâu. Roblox thì uh, để kính tra anh anh, ờ, anh thử xem sao rồi nếu mà được thì chúng ta sẽ cháy rulock sau này cảm giác saki dịu dạ trời ơi saki hú dạo đó trời ơi sao saki dạo không chịu nha mấy người luôn mấy người nó xôi tôi dẹo tôi không chịu nha mấy người dẹo tôi dẹo tôi không chịu đâu á saki chuyện giới hết kìa ở kìa cho nên saki chuyển giới ở kìa Saki biết cây buồn á, ủa mà tôi biết không ạ Ok, ta sẽ ờ, bắt đầu vào màn hình ờ, game nha mọi người ơi Và chúng ta sẽ tắt cái màn hình này, này chúng ta sẽ chuyển qua màn hình game Ủa, cái màn hình game đâu rồi, ở đây Chúng ta sẽ bật qua cái Minecraft Bật Minecraft lên, rồi ok mọi người đã thấy được Minecraft đúng không? Các em thấy không? không thấy không thì đeo... nha màn hình đen nha không thấy thì đeo kiến vô nhà Hello à, Panda, thấy... chào mừng Panda đã đến server của Saki Hôm nào, ông nào dụ hôm qua, ông nào dụ tôi qua đây tôi quên rồi ta Tôi Saki không có biết đâu nha, nhưng mà qua đây rồi thì chơi với Saki nha Vậy là buồn chưa? À, vậy là buồn dữ lắm rồi đó Buồn dữ lắm rồi đó Buồn dữ lắm rồi đó Hồi đích không nghe dẹo mà nổi với gà, Vậy sao? Dữ vậy sao? Lấy dây gà dữ chưa? Dữ đúng không? <laughs> Làm Saki có bầu ót đực éo Cái gì vậy? Cái gì vậy mấy người? người hack cái Saki quá từ để để accept cái TB accept TB accept uhm. ok ok ok chào mừng mọi người đến với stream của Saki và chào mừng mọi người đến với Minecraft và nếu mọi người hết Saki hoặc là có ghé qua đây hoặc là vô tình đặt qua đây hoặc là bất cứ cái điều gì mà mà các bạn uh, bị dẫn dắt qua đây ừ thì các bạn có thể uh, cho Saki xin một đăng ký kênh à, các bạn đăng ký kênh ủng hộ cho Saki nha và giúp ủng hộ cho Saki ủng hộ cho Saki nha cảm ơn mọi người rất là nhiều và mọi người giúp đỡ cho Saki đạt 1.000 subscribe nha cảm ơn mọi người rất là nhiều Hương Hương cảm mọi người rất là nhiều Hương Hương Hương mọi người như Hương Sumi gì đó Trời thương em gái tôi cực kỳ luôn Cực kỳ cực kỳ cực kỳ Hương em gái Ủa phải cả Saki không lấy luôn Lấy mà đây nè đó có cái quần này nè ủa mà có sao kia cái quần mà hay đây có cái có cái giày kim cương đã trời ơi xịn tròn ủa cái gì vậy hey what hey tàn nhẫn quá nha tàn nhẫn quá nha trời ơi cái người tàn nhẫn với tôi lắm nha không có hơn tôi gì hết á tàn nhẫn lắm á có đời dẹo nữa rồi đó đâu ai hiềm nha trời ơi em gái của tôi em gái của tôi em gái him của tôi đã đến với stream chào mừng em đến với stream hôm nay, hôm nay chúng ta, có OTP mới. mới nha mọi người OTP Seki View ở có hả hả thiệt luôn hả trời ơi như hương có vợ đây em, OTP với hương có vợ ông nhắn tôi là sao hở là tôi cướp view của ổng chôn sống Saki ừ nhỏ này ác lắm á nhỏ này hết sơ hở đã chôn sống Saki nó ác độc độc ác dễ mang tàn bạo vô nhân đạo chí coi nè <laughs> chào mừng Trần Văn Quang để đến với stream nha Cơm bị bắt cóc qua ở kìa luôn hả phải không thôi mấy thằng em đâu mấy người ác có mấy người chôn sống tôi mấy người đòi tôi mấy em không đóng giờ chọi bạo lực quá giờ phải phải phải phải phải phải phải dịu dàng với Saki sao là bạo lực vậy à? bạo lực vậy không được đâu nha Saki buồn á người bạo lực mấy người đàn đánh tôi tôi khóc á rồi không lấy đúng không à, lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy mà cho ơi cho ơi cho ơi lấy mà cho đi cho đi cho đi hơn nè cho đi cho đi à, mấy người hát đúng không kiểm tra lại uh, uh, uh, các dạ, bạn admin à, admin à, admin có thể kiểm tra lại trong à, tài khoản của nhân vật Panda Game z là xem bạn đó uh, lịch sử lịch sử hoạt động của trò chơi các bạn đó có có vấn đề xảy ra không nha kiểm tra lại hệ thống nha kiểm tra lại hệ thống giúp Saki nha game mốt một không có tin tưởng mấy người nha trời ơi kim cương gì quá trời không có tin tưởng mấy người nha cho em cờ lê kìa anh tại mấy người giỏi quá à, mấy người kiếm được quá trời kim cương trong khi trong khi Saki không có được một viên kim cương nào trong người á chỉ có bộ giác kim cương <laughs> ngay vậy một cách kỳ lạ quá được <laughs> mấy người không coi like bay cái cờ lê đúng rồi trời ơi cờ lê mà tối ngày bỏ Saki mà đi không à tối ngày bỏ Saki mà đi không à nên tôi buồn Jimmy ở đây mỗi tối Nên tao buồn Phải hay cờ lê thôi Jimmy ở đây mỗi tối Phải hay cờ lê thôi Tôi không có già nha, ủa là sao? What? Ai ai, ai chơi Saki? Ai, à, ai chơi em già? Ai chơi? Ai chơi em gái tôi già? Trời em gái tôi còn trẻ trung xinh đẹp nhỏ xíu mà kêu già không tin nổi không mẹ cái tin nổi luôn đó không em có thể tin nổi luôn á à sumi dạ, sumi chê ai hiêm già đúng không chê đúng không ơi xin lỗi cái nhà nhỏ này nó ồn với ta tắt tắt mít luôn nha tắt mít luôn nha ồn quá à tắt mít nha nhà nuôi con nhỏ hả <laughs> <laughs> tắt mic nhà ồn quá à tắt mic nhà tắt nhà ừ chờ em xíu đang lát tắt mic nhỏ này nha à. ai muốn tắt mic nhỏ này trong một lần số 1 nha ồn quá à anh có ngọc không cho em đi ngọc ender anh làm gì có anh có thân xác này em lấy không Thân xác của anh không lấy không nó lấy đi nó lấy đi thiệt lấy lấy đi nó là lấy đi Đấy, em, em lấy là anh cho luôn á hắt chắc luôn <laughs> full grid nether grid luôn à, để chưa viewer người ta nói kìa bạn chat người ta nói kìa trên chat người ta nói là banda hắt kìa trời ơi banda ơi là banda cái gì thôi biết rồi không sống là gì trời ơi thôi được rồi không tin em anh, à, anh em bỏ mấy cái cục đó ra là anh ấy không tin rồi đó không không anh không tin không hết những gì em đang tâm lừa dối kìa cái gì chết cha ơi em đi giải cứu saki giải cứu giải cứu cứu tôi tôi bị kẹt trong cái nhà dạ yeah. wow cuối cùng là hát khỏi cái nhà rồi Ủa nhà trồng ruộng vườn quá trời luôn Nhà của ai vậy ta Nhà của ai vậy ta Nhà tôi chứ ai Nhà trồng ruộng vườn quá trời luôn à Linh Discord hết hạn Ủa Water còn hạn mà à, Quản lý ơi kiểm tra cái Linh Discord coi có còn hạn sử dụng không có gì boss lại cái hàng sử dụng mới cho Discord nha bóp cái link mới nha trời ơi sao mà để chết nó là không ăn cái dụng vậy buồn quá quản lý làm việc thiếu chuyên nghiệp dạ trừ lương quản lý <laughs> bị phỏng rồi em đứng cho nè wow kiếm chặt một chầm hỏng ba trời ơi đồ xinh xò quá à cảm ơn nha anh kêu trời ơi dễ thương quá à anh Kiều, anh Kiều, anh Kiều, anh Kiều Tâm có một con ba chồng rồi, trời ơi dữ dạ Một con ba chồng dữ dạ, trời ơi Ghê vậy sao Giọng điệu gớm Nên <laughs> vô vô chào các ông ta Wow, đi em Him ơi, vô đi, vô đi, vô đi em Sao biết gì đẹp Ủa thiệt luôn á, da không Sao biết gì đẹp, trời ơi Thiệt luôn hả rồi không tin nổi luôn á rồi không tin nổi mấy người luôn á em nghèo ghê luôn ờ nghèo ghê lắm kim cương một đống không có tin được phải kiểm tra lại kiểm tra lại ờ, chúng ta sẽ không phải nói không với h chúng ta nói không với h chứ ta nói không với h em hứa đi em em hề đi em hề em hứa đi em hài chết bao nhiêu người ở đây đi em hài đây là em không có hát hài đi hài đi em phải hài chết bao nhiêu người ở đây là em không có hát phải hài hài đi ai cảm thấy này mất lòng tin quá à mặc dù là anh thương em lắm nhưng mà sẽ cảm thấy cảm thấy ở đây mất lòng tin quá à hài đi hài đi em không hát đi em hứa còn không em bị server sập đập bị gì server đập có không hứa là sao hứa mà gian dối thì sao hứa hứa là nếu bị xe bờ đập thì nó hơi nhẹ nhàng nếu bị xe bờ đập thì hơi nhẹ nhàng xe bờ có ai đâu mà đập <laughs> xe bờ cứ mỗi sớm mi à xe bờ cứ mỗi sớm mi rồi à. ôi cha phải không trời ơi tôi tới lui đi quay lại cũng cũng bị dính cái bẫy này rồi. À không cái bẫy này không thể chấp nhận được nhưng để trang trí nhà cũng đẹp nha để cũng đẹp à, nó dướng díu quá đi tới lui bị phỏng à nói đó nói do bắt cốc saki thôi được rồi lương lẹo quá à lương quá à mấy đứa mấy đứa em của anh đâu có đứa nào lương giống như em đâu trời những cái quả skin uy tín quá vậy để kiểm tra coi cái rương mình có cái gì đặc sắc cái gì mới không à quên nữa trời ơi sai sót xin lỗi mọi người sai sót sai sót của Saki trời ơi Saki quên uh, gửi cái link uh, cái link server lên trên chat để mọi người vô chơi chung xin lỗi nha xin lỗi mọi người nha Saki sẽ bớt lên liền đây mọi người đợi Saki một chút nha xíu à keyboard lên liền nè đâu rồi cái link đâu rồi lên đâu rồi để không để chat phải chờ đâu nhanh lắm á nhanh lắm nhanh lắm sao keyboard lên liền nè lời nói chỉ là ảnh đại diện quát được hai đây sao chép sao chép sao chép lên rồi sao keyboard lên trên chat nha keyboard lên trên chat nha các em muốn vô chơi dông không ai chơi trống không 20 slot 20 slot ai muốn chơi trống không 20 slot hello Hà Chi hello Hà Chi chào mừng đến với stream hello Sa Chi Ê, đọc Hà Chi thành Sa Chi luôn <laughs> đây đây mọi người chơi chút nha à thì tắt cái bit này Biết cái clip này Sao có tắt chi? Ê, ê, ê, tắt tắt tắt tắt. Đấy rồi sau đã post cái link server lên trên cái discord ấy, trên cái chat này nha mọi người thì mọi người vô cái chat đó nhập cái ip đó và vào bằng bất kỳ phiên bản nào nha mọi người chơi bằng điện thoại hoặc trên máy tính cũng được nha rồi chơi chung với Saki nha Rồi Saki game cái này lại game tin nhắn cho em vô vô em vô đi em cái voi này đâu có khóa đâu cái voi này đâu có khóa đâu hello phụng húi <laughs> hello Phụng nha, hello Phụng nha, chào buổi nói stream Cũng không có hối nha, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, cũng không có hối nha <laughs> Chào mừng Phụng đến với trò stream của Saki Bữa nay có stream không? Chắc là có stream đúng không? Trời Phụng ngày nào cũng stream, streamer chăm chỉ mà Saki đâu có hận lật đâu, Saki không có hận giao cách cảm, không có ngoại, không có một bất cứ một siêu năng lực nào hết Saki không có bất cứ một siêu năng lực nào hết ngoài cái siêu năng lực là uh, chỉ biết ừ cười mọi lúc mọi nơi ừ how to cười quá ô oh, Sammy em có giác kim cương rồi hả trời ơi xịn nhở đúng là em gái của anh trời xịn quá à anh miếng dưa hấu đi à quên anh có dưa hấu rồi không cần đâu Thôi anh ăn hết miếng dưa hấu nè ai, ai cho anh xin miếng dưa hấu đi hết rồi anh hết dưa hấu rồi rồi cảm ơn nha trời ơi cưng quá à cảm ơn cảm ơn trời ba cái của xóa hết no lắm á anh muốn tạo ra event ai giết được em cho người đó ra kim cương em cho ôi tội em lắm giết em rồi sao em ờ, còn sống mà nói chuyện anh được đúng không nên không để em chết đâu quét tôi ở xa mà Saki ngửi thấy mùi coi coi cái áo Saki giặt chữ nha trời ơi cái gì vậy cái gì vậy trời ơi <laughs> gửi mùi luôn âm thanh giật giật lúc có lúc không nó có cứ xong rồi lại tắt có phòng rồi lại tắt nghe có chịu thật sự lại what the có hả Phải không âm thanh có bị gì không từ từ để Saki kiểm tra lại cái để Saki kiểm tra lại nha rồi lại tắt thì hầm sửa lại quarter có hả ủa đâu có bị gì đâu alo vô voi mà không biết nói tiếng gì á à? vậy luôn vậy luôn vậy luôn vậy luôn hello hello hello dạ. hello hello hello, hello. hello. hello. hello. hello. hello. hello. hello thì cái server ai giết được ôi god trời lâu quá không nghe giọng anh hiêm luôn á lâu quá không nghe giọng anh hiêm luôn á giọng ai cũng hay ừ đúng rồi thì cái server ai giết được em đâu vậy luôn để tao nói vợ em có sáu miếng vừa hấu em chờ anh năm miếng em còn đúng miếng em lấy cái sự tự tin này đâu ra vợ em nói cái xe tay xanh này đâu ra giờ em nói xe vào mình ai cũng dùng hai trừ em mà phải không phải giọng nói hay đâu giọng em bị hello ba bát nha chào mừng đến với stream nha ba bát hello ba bát theo chơi tôi tôi buồn vậy bác đi chơi bác chị xung đánh nhau trời sơ hở tí nó rồi đánh nhau với em gái tôi á trời em gái vàng em gái ngọc của tôi mới đòi đánh nhau trời ơi tôi cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa tôi còn không dám đánh nó nữa à, này nó nở lòng nào nát độc cái nhỏ này nát độc quá vợ cảm ơn Asiron bốn sáu hai bốn đến với server của Sati nha dạ em Saki rồi em trời ơi tưởng này Saki bơ không tại sao mà bơ chết được trời hôn chat lắm cực kỳ yêu chat luôn em chờ anh này nè à, à, đâu đâu đâu có cái gì à ô quá mộng mà hết lắm á ô cái giả trời ơi em cầm quá mộng trên tay mà đưa cho anh cái thịt thôi thôi nó chưa giờ nè nó nè lắm thịt thúi nó không ăn đâu trời thúi quá à gì á quá mộng á cái gì vậy cái gì vậy quá mộng quả mộng này dành cho cáo nè anh hứa hết ăn quá mộng em đi bắt cóc người mới đây sợ hở thấy người mới là bắt cóc mà không phải không phải tin được là nhỏ em gái tôi có sở bắt cóc ờ, một vài nhỏ này lộn lộn lộn lộn người nhỏ này với em gái tôi trời nhỏ này là bánh đe ủa ủa chị chỉ có chỉ có chỉ có nhỏ này chỉ có nhỏ hai nhỏ này trong trong đây là em gái tôi thôi nhỏ bánh đe nó chỉ là ừ, ừ nó chỉ là chat thôi nó chỉ là người tình tôi ủa lộn hết lộn lộn lộn sorry sorry tôi bị tôi bị tôi bị lộn tôi bị lộn tôi bị lộn tôi bị lộn tình một đêm không nha không nha mọi người coi như lượng nghe gì nha lượng nghe gì nha tôi chưa có nói gì nha theo em gái hả đúng rồi trời nhớ em gái mà trời nhớ muốn chết luôn á nhớ muốn sụp cây luôn nhớ từ lúc mà còn 50 kg nhập sụp cũng còn 40 kg ủa mà sụp đâu có trọng lực đâu kỳ không có trọng lực nha không tưởng luôn kỳ bây giờ là không kg rồi thôi thôi panda đời coi như là đừng nghe vậy coi như quên quên đi quên đi quên đi delete delete bộ nhớ đi đi cái delete bộ nhớ đi Đừng có nhớ cái gì hết ừ. Rõ ràng có mà đang giật đấy à, Không Các nghe lại rồi đâu có giật đâu Không biết trường bộ giả lập có được không Giả lập DC trên điện thoại Được nha được nha Quang ơi Được nha Chơi ờ, chơi PC điện thoại đều được nha Đều có vô được server chung với Saki nha à, Tận làm boss này nhiệt tình luôn á ok tôi không có nghe thấy gì hết đâu nha trời ơi thiệt em không sớm không kim cương <laughs> nè anh lấy không à, đâu đâu kim cương đâu kim cương đâu kim cương đâu đây đây đây đây, đây, đây, đây. trời ơi thương quá à cho em cái nè <laughs> thương quá à cho em cái hương cười thương cười cơm hương cười rồi cầm kia ra không được bỏ kia ra bỏ kia ra bỏ kia ra hương em gái tôi quá à cho em cái um, rồi ok thầu ra sơ kỳ nhận thêm em gái thầu có nhận có nhận con đứa nhỏ này là có nhận thêm báo thủ có nhận thêm nhỏ này nó báo lắm <laughs> bát là gì vậy ơi ờ, bát là cái ờ, mình nhập bát bất cứ bát bát nào cũng được mình thích mình nhập bát theo ý mình nha nghe đông ơi nhập bát theo ý mình nha thôi tôi rút ở kìa trời ơi em ơi ôi ai em ở đây chơi ơi sao lại rút ai em ơi hương mà hương mà hương mà sao lại rút hương mà sa khi nhận nhầm hành người tình hóc bạch đờ hỏi trời quên đi quên đi quên đi người tình hãy quên điều đó đi hãy quên điều đó trong trí nhớ của cậu đi quên đi ơi cậu đừng có nè. cậu, cậu đừng có nhớ cái Thế gì hết bác. quên đi nha không rồi là bác là bác oh, ra có gì vậy tôi không bác ra gì vậy tôi không bác đâu rồi có gì vậy tôi không nhà nhỏ này nó vẫn ồn nha mọi người hay thấy ừ. ồn không nhà yên tĩnh à. nhà nhỏ này yên tĩnh ghê luôn á yên tĩnh phát sợ luôn mọi người có thấy phiền không không phiền thì uh, không sao nha <laughs> ta cắt bát đang bay máy ù bay luôn hả máy bay luôn hả rồi thì là bát có siêu năng lực làm cho bay máy luôn rồi cho sau khi cái siêu năng lực ở đây trời ơi Kỳ không có siêu năng lực nào ngoài cái năng lực uh, siêu cái năng lực ờ, uh, <coughs> Saki không có bất kỳ cái siêu năng lực nào ngoài cái siêu năng lực chỉ hương đó đó Bác đang có người yêu mà bà người yêu bác là nam Ủa? Vậy luôn hả? Người yêu bác là nam hả? Trời ơi Dữ vậy sao? Em với Doremi đại chiến với người yêu ông Tại người yêu ông chảnh phải dữ vậy sao người yêu quá của na nam hả dữ vậy sao lâu lâu nha lâu lâu nha lâu lâu nha cho chị um, nói em nghe nè giờ em chơi gì kiếm này là đứt đi vậy đâu có thì ba bách nó không có kìa trời em nói sao ba bách nó không có kìa em nói vậy là dây bách buồn hơn <laughs> đi đi gửi lên bên phò bao nhiêu đây luôn nó này hát ghê luôn á trời Bạn đó tên Hùng nha chú không tên ai vậy Bác bà. máy này còn đu bôi lớp không vậy luôn <laughs> Mấy đứa này kỳ ghê luôn á Sao bác nó không có kìa Bác nó không có kìa mấy đứa này kỳ lắm á Ai nói lại câu đi người gì để đi cho giáp nghe đờ Vậy luôn hả? Panda đang yêu, panda đang yêu cho tôi với à, được. Panda đang yêu, panda cute, que, fumaiwe, đang dĩ hương. đang là người tình của tôi, ừ đó rồi cho tôi với đời đi lẹ lên lẹ lên lẹ lên lẹ lên nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh. Cho panda cái này nè, cho panda cái này nè. Đi. đi. Panda, panda cho panda cái này. Nhanh nè. nhanh lột cái giáp xuống nhanh. Lột cái giáp xuống nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh trời nó không kìa họ à. ờ, coi như mọi người quên nó đi quên đi không quên đi quên đi không bao giờ không bao giờ gọi là bên đây với hương nữa mở lời mở làng quá đi giỏi rồi Saki giỏi rồi Saki không có gọi là bên đây với hương nữa ờ, lâu ừ. quá tôi không vô đây có cái gì nè ba ngày ờ không có gì trong tay luôn mở làng cái gì ạ u dắt này đời nè ờ cho, cho tôi vé cho tôi vé cho tôi vé mơ nha bạn đi với hương trời hương quá à anh ơi bạn nào đó tên a sâm mi ăn nói xà lơ chủ ăn nói xà lơ nó sao làm sao mình để cho bay bách nó làm nó xà lơ kìa sâm mày vui nói chung là tôi nghĩ chơi với Saki chỉ chơi coi like của Saki thôi ơ à, Jimmy đánh em nói mà tự em còn hiếu vắng gì cơ gì cái gì what the em nói gì cơ anh anh không có đọc rõ em nói gì ấy nói chung là tôi nghĩ chơi với Saki chỉ coi live với Saki thôi trời ơi Ahim ơi anh là nghỉ chơi ai à, làm gì bả đâu bả nghỉ chơi thôi mà rồi. à, cứu à, em <laughs> làm có ai làm gì Ahim đâu mà Ahim nghỉ chơi rồi anh có cái anh có cái này cái trò nó bay màu với bay bắn hả tiểu vũ đã vô rồi chào mừng tiểu vũ lên với server của saki cái cho anh cái này nè ô vậy là vừa ổng lém ừ. <laughs> anh Ủa? nhận thêm không mà phụng ơi người yêu của saki không có là nam nha người yêu của saki là nữ nữ nha nữ gì vậy nữ một trăm phần trăm nữ anh cần em lên từ lên lên kinh chết không nữ một trăm phần trăm là nữ không có nam nha đợi kính gốc luôn Anh cần em không em không luôn. những là nữ mà còn đẹp lắm đẹp gái lắm xinh gái lắm trời ơi không bao giờ là nam nha phụng đừng có nghĩ cái gì trong nghĩ cái gì trong đầu phụng nghĩ sao mà lại sẽ lại sẽ kỳ hít nick nam được trời ơi sao vậy thì tính là Will sao vậy rồi không trời ơi Saki với Bill chỉ là bạn uh, uh, uh, uh, bạn um, bạn uh, bạn bạn bạn hôm nay bạn, hôm... bạn hơn ờ, ờ, ờ, ờ anh hơn bạn hơn <laughs> hôm nay có người nào nhắn với tôi á là sơ hở thì tôi cướp will của ai đó mình ờ không là ăn nó sờ nhỏ nè nó sờ lơ nó sờ lơ Tao không biết gì hết nha, tao không biết gì hết trời ơi Trời ơi, xấu hổ à, không lắm, không biết gì đâu <laughs> Xấu hổ không biết gì đâu Anh nhận thêm hơi hiếp, bỏ anh hot Ôi Quay clip, tôi quay clip luôn nha mọi người Tao bỏ hot được, tại sao Tao bỏ hot được, trời ơi Chỉ là anh bảo hot có... Ờ, cái gì vậy bà, tôi hết hồn nha hỏi này anh chọn Will làm vợ anh mà rồi đúng à. rồi Will là vợ ông đó thôi đi thôi mấy người thôi đi mấy người thôi đi cái đừng có ăn nói xà lơ nữa cái, này là gì đây Thì quát tôi ok mấy người sau ba năm xà lơ nữa sao kia quát tôi rồi nha mọi người quát kìa em em ơi em ơi đâu à em đâu cho anh ôm cái coi rồi không nha ông quát tôi rồi tôi không chơi không có ai ai quát đâu trời ơi ai quát đâu ai quát đâu ai đất đâu ai hương, hương vậy mà kêu là quát trời ơi người ta yêu hương mà kêu là quát trời ơi ổng nhận thêm thê thêm tiếp của anh oz trời ơi dỗi nha nó là dỗi ot oz thì thì cũng là bạn bình chị đây em ơi chị ở bạn, nhà nè uh, Ojek là bạn bình thường của Saki mà đâu um, có nói chung là nói chung phải là, là thê thiếp đâu em đi báo đời <laughs> ok à. nói mà bán bán mở bán mở làng đi em tôi báo chỉ là bạn đồng hành trọn đời của Saki thôi đâu phải là thê hiếp đâu à, nghe buồn không nghe, tôi bán này em em em cũng là em gái giọng đời của anh mà trời ơi cái gì vậy mấy mấy đứa nó diễn gì giúp đầu vậy trời ơi chị có tôi chị có tôi là không phải mọi người ạ à. trời ơi trong sáng lên đi trong sáng lên đi sao mấy người cũng trong sáng xíu nào vậy thôi ờ, mà ngữ gốc gọi tắt là bạn đời ờ thì thì bạn thân trọng đời thì gọi tắt là bạn đời thì nó cũng là bạn <laughs> ừ nó không phải là cái gì đâu nghĩ sâu xa chứ vậy mấy người nghĩ này nghĩ sâu xa quá à có rồi nghĩ sâu xa mấy người đọc trong sáng lên trong sáng lên đừng có nghĩ sâu xa nữa mấy người đen tối quá à. mấy người nghĩ trong đầu á mấy người nghĩ trong đầu á anh ăn cái gì đây CK tới qua để con gái người ta khóc Saki à, kìa, trời ơi, Saki đâu có tội, Saki đâu có để ai khóc đâu, ai khóc, con gái nào khóc Trời ơi, ai khóc Ôi, không có, ôi mà Trời ơi, À, à Hiêm ơi, à Hiêm ơi, đừng, đừng khóc Đừng mắt Đừng khóc, em em gái anh mà khóc là anh đau lòng, đi không? Đi không? Đi không? Ê, Ủa, em thì ba nha, ba ba đứa em gái rồi mà Làm, làm, làm em gái của anh là không được khóc Em gái của anh là phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên <laughs> ờ, để con gái phải ngang rồi. tàn mạnh mẽ à, sống trên đời phải rộng lẫy kiêu xa đó em có nghe câu nói chưa à, em anh kéo em <laughs> nói chưa em có nghe câu nói đó chưa là con dạ. gái phải ngang tàn mạnh mẽ sống trên đời dạ, phải lộng lẫy kiêu xa anh đó. kéo em nữa em phải chui xuống này đó là chui xuống đó chưa nước giờ tiểu dưỡng nè giờ đặt nước lên không được em bây giờ em ờ, em em kiếm cầu hang á em thấy cầu hang không thấy cầu hang không Đâu, không ok kêu tiểu vũ uh, ờ, tb ở à, đây tên tb tb em lên tb tb tb uh, ờ, tb tb đâu rồi tb uh, sumi tb sumi à ủa gì vậy đây em chịu hỏi em đến với anh đây kì chưa nhưng mà triệu hồi triệu hồi kia đọc cái gì mà sim sim san gì cũng cũng gì? triệu hồi uh, à, sumi anh đâu có đọc hành triệu hồi sumi hay simi gì đâu em em uh, à, thực thực tới cái nào mà em đặt tên em là simi vậy cô simi lộn em lên mạng em cha em cha là biệt danh à, có tiểu mi cái xong ra tên này cái xong em đặt em có em có bao giờ nghĩ là ừ, fan của em sẽ kiểu là người ta sẽ lẫn lộn em với lại Simi không không được anh trời vậy luôn hả được luôn rồi con nhỏ này nó là fan cứng của Simi rồi nè đu quay đồ nhưng mà, nhưng mà em đồ. có fan không nhưng mà em có fan không em không biết rồi đu quay đồ à anh có không biết anh có fan không nhưng mà nghe đu quay đồ thành công rồi nè đó đó chưa nha truyền ra ngoài ờ, em, em sinh nhật khá gần sim với sam nha tại em sinh ngày hết em sinh 6 tháng 3 còn sim sam là 4 tháng 3 à 8 dạ vâng. tháng 3, 6 tháng 3, 4 tháng 3 cũng gần ấy, 4 dạ. tháng 3 luôn mà tháng 3 như là cung hoàng đạo là cung gì ta sông ngư sông ngư với bạch à, dương sông ngư bạch dương oh, hello. Ờ, cái, cái cái cung đó là hợp với anh đó đất mày đâu vậy ô lê vây kìa trời ơi lê vây lê vây đắt nó kìa đắt nó kìa trời ơi Trời ơi, đâu vậy, tao nhớ, tao nhớ, tao nhớ mày ăn bị Trời đắt ơi Cơn gió nào đã đưa hai người đến đây vậy? anh don't know Không nghĩ đâu, tao ăn đếch mày <laughs> Hello mày anh là gì? Mạnh mẽ như Saki tỏ tình em Thôi lên coi đăng like đừng có nói tụi nhân lệ À ok ok sorry sorry sorry Ok Giờ lệ gì? Mấy đứa này nó bậy ghê luôn Nó tổng vậy có nó có nó có nó có bị gì không ta? Mấy đứa này nó bậy ghê lắm á Bậy quá à Đừng nghĩ đừng nghĩ Bậy quá à. à Anh có bao giờ nghĩ anh nói gì không? Hả? What? À sao? À sao? Oh Bạch dương năng động, tăng động, sông ngư nhạy cảm mơ mộng wow. vậy luôn hả? Wow. Ê Lệ Vi, biết lâu lâu nay mày đã đi đâu? Cũng là nhà tiên tri ơi. Rồi tắt mic nhà hai đứa nhỏ này nha, hai nhỏ này nó nó nó cãi nhau quá à. Tắt mic nha. Tắt mic nha hai nhỏ này. Tắt mic hai nhỏ này cãi nhau quá à. Tắt mic nha. Ừ cho em mới sợ quá hai cái này vô sở sở là cãi nhau à không có ờ, hơn nhau gì hết á anh em với nhau anh anh em cục chèo sống chết có nhau mà tối ngày cãi nhau không hơn nhau vậy đó không anh thằng này là anh anh em cái cái khé anh phải đàn kết với nhau không một tháng mới gặp được một lần anh ừ tắt với một đứa tắt với một đứa thôi để một đứa nói thôi <laughs> về lại cãi nhau đúng không yên tâm lệ nói ai chứ không có không có cãi em đâu đúng không đúng rồi đó là sao cãi semi được à, mày mà giống cãi cãi xong Zuro ờ. giết tao xong ơ ờ, Zuro là ai tại anh nói mày cũng nghe là sao nhưng mà nói gì có hiểu rồi à? không sao không bây giờ trong đây anh không quyền lực chết đâu em á thương nhau đúng lắm cắn nhau đau okay. trời đúng là chúng là nhà tiên tri khu vũ trụ trần dần có khác ô lộn phải lộn lộn có trần dần lộn <laughs> nhà tiên tri vũ trụ ờ, ngô ái phụng có khác trời ơi tụng đến mà cung hoàng đạo là phụng nói như là ừ, một cái ê, ê giống gì tim da tinh da sinh đầu tháng sinh đầu ờ, bữa nào là phải nhờ phụng co bói dùm cho Saki Saki thuộc uh, cung Bảo Bình á cung Bảo Bình uh, năm nay có hơn không giờ Phụng ơi à bà mây bà là ta rất chợ gì Trần Phụng Trần Phụng con gái Trần Dần Đứa nào kêu Doremi đâu mày vậy? Do mi fa son la si do. Đôi chịu hồi Doremi. Ấm mà là chịu hồi Doremi. Gì đây? Tôi tôi cũng không thường mà. À thằng ba bá này bà già mày, ba. Cung Bạch Dương à, cung à, Kim Ngưu có yêu nhau được không ạ? Bạch Dương và Song Ngư có yêu nhau được không á? Không, chắc là không biết nữa, không nhớ. Hợp em cũng cũng bảo bình à hả nhỏ bảo bình này nhỏ này bảo bình cái gì lạ lắm cũng là bảo bình nhưng mà nó lạ lắm thử bảo... anh thử anh thử đánh em cái thôi nhẹ thôi thử đánh đi bảo bình nhưng mà ở bình dương hay sao á đâu, đâu đâu đánh được đâu ừ mà đối đánh được nhau đâu đứa làm ở ờ, kìa tám rồi ở doremi đó mọi nhỏ này à. nhỏ, nhỏ này chơi với lửa sẽ bốc cháy đó rồi <laughs> Cái đứa này thích chơi với lỗi ghê luôn giống anh nữa Em cũng hết chơi với lửa lắm Ê, ê tôi hỏi xin mà sao làm cái bia mộ ờ. ở đây vậy Saki thì để tôi coi bên lĩnh vực thần số học gì vậy trời ơi coi tới thần số học luôn hả nhỏ này nó theo ok từ chó hiểu nhỏ này luôn á thần số học luôn trời ơi vậy để coi thần số học coi Saki à, năm nay à, có người yêu không Sakino năm nay có người yêu không có có có có có có vận may gì không có tiền bạc ờ, gì không có cái gì đó may mắn trong năm không ở coi coi kênh Saki có được lên uh, uh, 100 ngàn subscribe không nha nha coi em nha nha dạ chơi với lựa vui quá thế thì bà mồi ở đâu đây chơi với lựa đấy là thành người cho hái luôn đó đừng có chơi ừ hôm bữa là đứa nào nó biến anh thằng người cho hái người ta ai ta mở mở mở cửa đi mở cửa đi nhà nhỏ này ồn ghê luôn tắt mic này luôn tắt nhà tắt nhà mọi người tắt nhà một hai ba tắt nhà nhỏ này ồn quá tắt mic nha ồn quá rồi đang nói mà cứ, cứ nghe giọng uh, cái cái gì cái gì chung nhẹ buồn quá ồn ghê luôn ấy hello shizuka nha hello shizuka sensei nha ui sensei ui thì là giáo viên á ui mày á giáo viên cô chào cô cô chào cô shizuka vâng cô chào con con chào cô con chào cô giáo shizuka cô chào con ui <laughs> trời ơi cô giáo là nam hả trời ơi trời ơi cô giáo shizuka ơi <laughs> vậy là không được rồi hẹn gặp lại Mosaki tạm biệt của quách và cái gì ạ bảo bình của Panda là bảo bình ở Bình Dương chứ không phải bảo bình bình thường nữa anh cho xin trái bí trái dưa hấu á bí dưa hấu làm gì có trong ruộng như có à, có có có bí dưa hấu trong ruộng để lấy để mang trái nào chứ anh phải trái bên trái bên trái hay trái bên phải quên cái điều từ từ để lấy nha điều ở đâu rồi ta cái rìu đó rồi ta đâu rồi đứa nào chôm cái rìu anh vậy có nào chôm không xong hái vậy tưởng nhớ Saki anh chưa chết mà còn sống mà kêu kêu tưởng nhớ Saki con này ác luôn ác mà nó chưa bao giờ nó ngân ngát nó không ác mà nó ác cái kiểu tối ngày cứ chùi cho Saki chết không mà rồi có cái rượu rồi tay rồi người ta đang livestream đây rồi đây rồi đâu rồi dưa hấu nè tiêu vũ ơi đâu rồi nói này đâu rồi nói này sơ hở cái chạy mất tiêu à buồn ghê trời nó đào cái nó đào cái nhà ngay trước nhà dưới, dưới nhà tôi luôn trời hết chọc bên đá gì vậy cầm vàng ở cho anh đi cho đi cho miếng vàng đi youtuber ờ, xin ăn Ê, cho em muốn nhàn đi cho em đồ ăn không anh này cho tôi vũ rồi đâu cho em đâu tôi vũ không game luôn <laughs> chào mừng mọi người đến với stream nha các bạn nào mà chưa đăng ký kênh ủng hộ cho Saki mọi người đăng ký cho Saki nha cảm ơn mọi người rất là nhiều nha mọi người giúp đỡ cho Saki đạt 1.000 subscribe nha mọi người cảm ơn mọi người rất là nhiều nha trời ơi đừng có xem chùa nữa bấm like đi bấm like đi đăng ký kênh đi đừng có xem chùa nữa ai mà ghé qua đây rồi thì comment đi trời ơi người kỳ quá à mọi người ghé thăm kia kênh của Saki rồi mà mọi người không không chịu đăng ký gì hết á không chịu comment trên chat luôn mọi người buồn ghê luôn á buồn mọi người đó buồn mọi người ghê luôn á comment comment đi ok đem xem chùa ở kìa ở kìa xem chùa sao là vui ở kìa nhỏ này nhỏ cờ lê này buồn quá nha cắt cờ lê mới được buồn đúng không à. nhầm nhầm nhầm ở gì kìa à, em tại sao lư cứ ăn ăn ở trên chết thế chỗ gì ăn gì ăn cái gì cho anh ăn giới <laughs> hai em cung nào cũng yêu nhau được hết đúng rồi cung nào cũng yêu nhau được hết miễn là miễn là mình mình hợp với nhau mình hợp nhau là mình yêu nhau được hết à mình hợp nhau là yêu nhau được hết à em lên đồ sắt rồi ok dragon nha trời ơi giỏi vậy sao đi gì sale con nightbot thì sale lên gì không biết á cứ là chỉnh cái nightbot nhỉ anh để lại bản đồ châu âu hộ á ok á, tại sao what what sao là anh lại bè bẻ lại bản đồ châu âu anh đâu có phải là nhà... anh cosplay ở đó hitler cho anh rồi gì gì có le ở đó không le trời ơi tôi không hết ông đó tôi không hết hết phát xít đức tôi không hết tôi không hết tôi chỉ hết người do thái thôi cho nên tôi mới chơi với lửa mấy đứa này nó mới hết hết biết sau khi anh người do thái đó sinh mạng trong tay rồi nè cái đó không giòn đâu giòn chứ mimu mave cái gì vậy Levi nếu em có người yêu thì Saki sẽ phản ứng thế nào chỉ như là ủng hộ em hai tay rồi trời em gái anh lấy chồng là phải ủng hộ hai tay chứ anh sẽ đem sính lễ đến nhà à, quên lộn lộn <coughs> anh sẽ đem cái, ờ, cái cái gì cái gì cơ là cái gì ta cái gì củ hồng môn cho em đó củ hồng môn cho em um, em muốn anh biết nấu ăn để gả à, em cho anh có cho em gả cho một người ờ, cho một người con trai tốt với em ừ, để nó chăm sóc cho em nhưng mà em muốn anh biết nấu ăn ờ, em không biết nấu ăn thì phải học mà cái gì không biết thì mình phải học mà không sao hết á cái gì không biết là mình phải học thôi anh cũng đâu có biết nấu ăn đâu mà mình muốn là mình học được mà trong là nếu mà em lấy chồng á thì em em nếu mà em thương người ta thương người ta thiệt lòng á thì em sẽ làm tất cả vì người ta đúng không thì phải học đúng không đúng không như vậy em có biết cái cảm giác mà kiểu như là mình chắc là em không nghĩ được cảm giác không không không có biết được cảm giác mà người mình mình phải nấu ăn được cho người mình thương ừ. như mình tận tay là một đồ ăn cho mình mình thương á rất hạnh phúc lắm đi đi đi hậu nấu ăn đi em biết nấu ăn Bác. Vâng. rồi nhưng mà nhưng mà em mới muốn ra kia nấu thì là Sao kia xem ăn mì gói hoài Nồi cũng muốn to tướng rồi nè Ok, kìa Ui không có tốt đâu Anh ơi ờ, Ba trăm sáu lần lại hết ba trăm sáu sáu ăn một năm còn. Yes fuck Cái đứa này kỳ ghê á trời ơi Quá kỷ lục người ăn mì tôm Cái của tôi sao đứa nào có ăn mì gói vậy trời ơi Đứa này Đúng rồi anh ơi mẹ một gói mì tôm ba ngàn rưỡi đó ai ngu mà không ăn à, dù nó rẻ nhưng mà ăn nhiều nó không có tốt đâu như nó mụn đó nó mụn nó xấu trai đó nó mụn xấu gái đó đừng có ăn lòng xào dưa lòng xào dưa lòng xào dưa lòng xào dưa chia tuổi xấu sao chia tuổi xấu ok bữa nào đọc là lòng xào dưa mới tài này Thôi thông báo là tôi like liền xong rồi mới vô cà khịa vậy luôn hả? Trời ơi. Trời ơi. Cà khịa có phải là sở thích của bộ môn giờ? Nói thật lòng đi. Đúng cà khịa là sở thích của bộ không Đau lòng quá. À, à Xem chùa là phân the best. Bét <laughs> bơ anh đâu có biết chơi bét bơ đâu, anh anh anh ngu bê ngu BBB đó. À, chỉ chơi. Anh quýnh lộn ngu lắm toàn bị người ta toàn là bị người ta quýnh không à <laughs> không bao giờ quýnh được người ta toàn bị người ta quýnh không à Lui chơi bad world anh giỏi lắm cho nên Saki mong manh dễ vợ lắm mọi người <laughs> Ê, cái gì cái gì ạ em like rồi để em like cái nữa thôi like một cái thôi nha đông ơi like một cái thôi nha đừng có like nhiều cái like một cái thôi like nhiều cái buồn lắm á buồn lắm á là bấm bấm bấm hai là bấm like ba cái đi ừ đúng rồi bấm like ba cái đi một là bấm like một cái hai là bấm like ba à, cái bự bấm like hai cái nha à, em thích số chẳng rồi em thích số chẳng à hết số chẳng rồi hết số lẻ đi em em em vô em chơi chơi số lẻ đi server ai server có lên cái IP của server anh để trên cái chat á anh có game trên chat mà anh không đưa cái IP ờ, okay. version chơi gì version là sao what ví dụ một chấm mười mấy chấm mấy ấy à cái version á muốn vô version nào cũng được ok muốn vô <laughs> muốn vô cái version nào cũng được hết và và mọi người muốn vô bằng điện thoại hay máy tính gì đều được hết nha ok hết nha server vip mà server vip pro mà trời ơi server vip pro mà mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải yêu ôi em gái mưa hả trời ơi anh hết bài lâu lắm á hết bài em gái mưa lắm nhưng không biết hát không biết hát nha đừng đừng thấy tôi hát rồi thấy mọi người yêu yêu cầu tôi hát bài em gái mưa lắm chịu nha tôi không biết hát đâu á thiệt luôn á tôi hát mọi người bỏ chạy là sao ừ. dôi chín ngà gà chín cựa ngựa chín hồng mao vậy luôn gì dạ ngựa chín ngà gà chín cựa ngựa chín là mau ngựa chín là mau <laughs> ngày nào xem cũng hay sim cũng nấu ăn cho ba mẹ à, ờ, giảm đen quá em gái đảm đen quá đảm đen đảm đen đảm đen đảm đen đảm đen em gái đảm đen đảm đen trời ơi kìa đảm đen đảm nhỏ này nhỏ này kỳ quá đảm, đen kêu kêu vậy kỳ lắm à ừ quá bậy bạ quá bậy bạ quá you so damn it Phận làm anh trai nấu làm gương cho mấy cô em gái lo heo á Hello, hello Saki đâu biết nấu ăn đâu vậy sao vậy Saki chỉ có biết uh, nấu nấu món uh, trứng chiên ở uh, rau muống sợi tỏi đồng sầu dưa không biết nấu biết sao sao À, luôn hông biết nấu ăn để em nấu cho để em chỉ cho món, à, à gì ta, biết trứng chiên bóng đêm. <laughs> trứng chiên trứng chiên bóng đêm <laughs> trứng chiên bóng đêm là chiên sao trời ơi cái này phát minh ra cái món mới hả trứng chiên bóng đêm là trứng chiên với lẩu đêm hả trời ơi hay À, trứng nha hông bỏ dầu xong đặt cái trứng đang thui ghê, cái à, trứng đang thui ghê. à trứng đen thui phải cái trứng gì ờ, gọi là trứng trứng gà gì gì đen đen ừ. đen đen nè không trứng cái trứng bà gọi là trứng bóng nhớ có loại trứng gì nó màu đen đen mà biết trứng gì quên rồi trứng bắc thảo ở việt nam rồi trứng bắc thảo mày ăn ăn đen. mà ăn xong lần đầu ăn ngon đấy nhưng mà khúc sau lúc vô mà không nuốt nổi sau khi cho em xấu anh đâu cho em xấu đâu tại anh nói là em đừng có ăn mì gói nữa nổi mụn xấu lắm chứ đâu có cho em xấu đâu trời ơi thương gì thôi chứ đâu chơi đâu chê được gói mình có là tương lai không có khen rồi sao chê được khen cũng hết mà chê ừ, anh ơi nhưng, sau này mà nhưng chị sơ tính cà kệ anh to anh ơi anh cũng ăn ăn tôm đó nhưng chị sơ tính cà kệ luôn hả vậy là cái cái cái tính của của phụng là cà kệ đúng không vậy mà bữa ừ. bữa giờ cứ tưởng đâu đó là chỉ là cái sở thích của phụng thôi ai về đó là, là bạn tướng sụng luôn hả trời ơi mấy người hú nhận rồi nha mấy người hú nhận là mấy người uh, tính là cà khịa nha không nhưng mà khịa ra kia vui mà anh nhận ai là người tình đấy đâu có nhận ai đâu ai biết đâu <laughs> trứng chiên bóng đêm là trứng mà mình chiên ông táo tắt bếp wow là cái trứng nó mình chiên lên xong rồi ờ, à, bóng đêm là tại vì ông táo tắt bếp cho nên là nó sẽ điên hôi nó sẽ không thấy gì hết đúng không ông ông táo phải tắt tắt đèn chứ tắt đèn là không thấy á, rồi là bóng đêm trứng chiên bóng đêm mới là cái trứng nó chiên trong trong lúc trong cái phòng mà tắt đèn thì vậy tiêu dụ hết làm người cho hái hả nào xuống đi em trời ơi sao là khổ sao là chịu khổ như vậy tiêu dụ cái hết quá lạ ghê mọi người nó đứng trên lửa mà nhảy múa đến khi mà chết giống như là một con phượng hoàng mà lao vào đống lửa sau khi chết sẽ được tái sinh trên ngọn lửa <laughs> hello letter you can see nha chào mừng đến với stream phần làm con cá rồi này lam bot là sầm xà, xà lơ nữa rồi vậy rồi cũng siêu hánh hiện làm gì biết cà khỉ ai cũng còn sợ bị cà khỉ này giống cái câu là nghe quen quen như em làm gì đã có người yêu em còn đang ế thế này đúng không đúng không nghe quen lắm nè mấy người mà kiểu như là bảo ê, ê, đang ế ế ế chị nói ừ vậy đó à, thật ra là đã có người yêu rồi đó ừ. Dạ. cũng cũng cũng nhiều khi ờ đôi khi là nha, ơi, đôi đôi, đôi đôi khi là ấy hiệp ừ nó chỉ là hiểu số thôi chỉ là hiểu số thôi không phải là số nhiều đâu Saki rất đảm đang Ồ cảm ơn Levi nha Cảm ơn Levi đã khen nha Không dâm đảng đây Ờ à, đảm đen đảm đang Dâm đảng Đảm đen Nào hai ông coi nhau nữa từ dỗi à ừ. Máu em mờ Ok à. <laughs> Saki chắc là nếu mà phân loại à, vào máu của Saki kiểu kiểu nó báo phân loại Saki á phân loại sẽ thì được có thể là phân loại vào nhóm máu F chứ không phải là máu M đây phân loại Saki vào nhóm S em làm gì có người yêu có chồng rồi đó trời ơi vậy, vậy là chu kenshi đã có chồng rồi đúng không chưa có người yêu mà có chồng rồi đúng không trời ơi, chúc mừng nha ước gì mình cũng có người mẹ ước gì mình cũng có chồng mình à, chưa có ờ, người yêu mà nếu mình có chồng luôn rồi mà không có vợ chết rồi như mà nói là ước có chồng mà đâu phải ước có vợ đâu chờ nhớ này kỳ okay, đó có ai làm có ờ, có có có có ai làm chồng tôi không có gì có có ai làm chồng tôi từ một người sao ai ai ai làm chồng tôi Zero what here what ai mày ơi Ờ, nói vậy có, có cái gì vậy đúng rồi tình yêu không phân biệt tuổi tác tình yêu chúng ta đến với nhau thì không phân biệt tuổi tác đâu không cần phân biệt tuổi tác đâu nha tám tuổi anh, anh anh chơi nó anh đi tù sao đúng rồi phải đủ 18 tuổi thì mới có thể yêu nhau đừng nói chỉ chơi ở đây kỳ lắm em giới thiệu cho anh clip cũ của em là mình thiệp à clip cũ của em không dám không dám đâu anh ủa thế ủa à, anh chưa hết clip mới của em rồi <laughs> thì không giờ em không có cờ rớt không có cờ rớt thì em hết rớt tương lai của em ấy là sao tương lai này em có cờ rớt là ờ, giờ em có vợ thôi anh lấy không ờ ok đấy luôn ờ vợ dạ, em là Zuru What Here đấy ờ, anh ờ dạ của em là trai gái gì cũng lấy hết vợ em là con trai anh anh vẫn tính mà trời ơi em là con trai Anh chồng tính em là con gái có ai vừa có chồng vừa có vợ được hết đúng rồi anh muốn lấy vợ hay chồng của em anh muốn cả hai luôn ok em muốn nhiều chồng nhiều vợ lắm muốn em... lấy người nào à... <laughs> luôn này được không <laughs> anh lấy hết á ừ. ok em cho anh hết luôn thật ra là tại vì nhà em giờ chứa không nổi đấy nhưng mà để lại cho em cái túi toolkit với cả ông cô là được nhé anh lấy hết đi cũng được ok cái mà kaito kid với là kaito ok hết luôn à, không kaito ừ. kaito thì ừ thì uh, kaito một mình kaito được rồi một mình kaito Ôi, okay. em em cho anh Zuru theo luôn trời ơi cho hết luôn nhưng mà quan trọng là người ta có chịu theo anh không thôi anh sẽ dùng cái uh, siêu năng lực của anh để uh, hàng hóa của lộn phải phải hàng hóa mà uh, để uh, cảm hóa người ta Ừ, để mai em, ơ, ờ, ship sang cho anh nhá, ship từ Đà Nẵng sang Đồng Nai nhá. Cái gì nhiều tinh thần quá vậy? Dạo này tươi và phân phát tình yêu khắp nơi vậy? <laughs> Từ Đà Nẵng này, Đồng Nai này, Hà Nội này, ở, ở Nhật Bản này, ở Trung Quốc này, ở Thái Lan này, ôi nhiều lắm Ôi, luôn lạ quá, tình yêu quốc tế à. <laughs> Tình yêu này anh đồ nhiều lắm, em nói thật. Tình yêu quốc tế à, có phải là Nhiều mai anh mấy anh ờ, mấy anh ờ, bên bên hàng không? Mấy anh Có có tình yêu anime luôn nha Rồi, nhiều lắm tình yêu anime luôn hả thì là mày trai này anime đúng không hay là mày gái anime dạ con gì kêu vậy con gì kêu vậy thôi được rồi cả này đang sợ ma đó là đừng làm kinh dị sợ chứ không anh ơi em đang à, em đang rú anh em quách đó là tiếng rú của em mà tưởng coi con gì kêu rú đau bụng tiếng rú đau bụng đau bụng, đau bụng, đau bụng đi xách dầu đi trời ơi thông cảm đi tại vì là lâu lâu mấy ông anh trai hay mấy bà chị em cũng hay đi cùng cùng điên điên vậy đó nói không khùng điên cùng điên vui mà thôi đừng hú nữa ôi trời ơi sao mỗi người anh hay mỗi người chị của em đều có một điểm yếu luôn nó thật sao cô tổ điểm yếu là sao điểm yếu là sao lệ vi là bye bye sân bay nha với ờ, lại vì là chạy tâm thần mấy lần cũng không hết đêm ờ, tại sốc run rồi còn như Saki thì tàn nhẫn tàn bạo đấm cho giờ còn Saki thì bỏ thêm bao nhiêu muối cũng không hết uh, cũng không hết nhạt được ồ mẹ gió trời ơi nó rõ tôi nhạt lắm sức mạnh nhà nó tầm cỡ của cô mai rồi nói chứ để kể hết cái à, anh chị em trên đây của em thì cũng hơi nhiều kể đến mạng chưa chưa hết đâu em bị bắt cóc rồi đứa nào đứa nào bắt cóc panda đứa nào đứa nào bắt cóc panda vậy đứa nào tiểu vũ đúng không tiểu vũ lên bắt cóc panda đúng không ngồi đây xem 30 phút rồi sủi qua William ok đông nha ok đông nha cảm ơn đông đã đến ủng hộ cho stream nha ok đông nha à hình dung. cái nữ đông đông ra đua rồi không bao tiền để mua của đi ừ bữa giờ tôi hết tiền ăn mì gói rồi mọi người có ai donate cho tôi ờ, tiền mì gói tháng này không trời đói quá không à. đấy mà ông ông ăn, ăn mì gói mà cũng khác gì mình đâu rồi ờ, ờ ờ hay tại vì tại vì tại vì không còn gì khác mà mì ờ. gói để ăn hết tại vì tôi hết tôi tại vì anh hết đồ ăn rồi là nếu như anh nghèo thì anh ăn mì gói có ba ngàn rưỡi có ba ngàn rưỡi một gói mà ai ngu Ờ, à, mọi người do, à, donate cho Saki 10 ngàn để mì gói 10 ngàn nha 10 ngàn là mua được ba mì gói ba gói mì 10 ngàn là mua là đủ một ngày cho Saki ra à, link donate là Saki đã để trên phần miêu tả stream mà nha mọi người ờ mọi người phải vào đó để donate nha cảm ơn mọi người rất là nhiều nha tôi kêu tôi sao tôi tôi sao tôi tôi kêu mọi người donate là cái mọi người ờ, bỏ tôi đi hết trơn vậy alo dạ đúng rồi alo alo kỳ quá trời ơi người kỳ quá à Saki chàng trai đang sẵn bước bên em đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về anh à, chàng trai đang sẵn bước bên em đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về anh nghe quen quen chúc nhân đúng không chúc nhân đúng không trúc nhân đúng không cái này quen lắm nè Saki có công rồi là sao quách thôi đừng ăn mì gói ăn tôi này oh my god được ăn luôn hả nha. không nha thiệt nha thiệt nha không cho thiệt không em không cho ở <laughs> kìa cho anh ăn đi trời đói quá ăn à. anh <laughs> đói quá anh ăn gặp cái gì bây giờ đừng ăn cái đó á nó quên kìa cũng uh, ờ, live, live stream mà nó còn cắn hết nó trời ơi con quỷ với bay này phan tâm con phan tâm này con phan tâm này rồi ok vô server nè xem nữ vô server như nào nè vô can nó này không vô can nó này không ra này không ăn này cái nha sao cây ăn này cái nha ăn ăn ăn ăn nguyên con luôn nha <laughs> Phụng làm gì ạ à, Phụng? Đang lên đang làm cái gì kiểm tra vậy Phụng ơi À mấy con phantom này nó nó, nó muốn giải mặt chính quyền đúng không? Được Để cùng cung tơ đây Phan Phantom với chúng tôi nè Ủa sao mà bắn được What? Phantom với chúng tôi biến Đi Đi đi Đi về nơi bầu trời của tụi bay đi Đi đi Đừng có quay lại đây nữa Bắt tâm này à mày bay xuống đây đi xuống đây ơi kìa sao mày đâm đầu nhà góc nhà ấy. cái con phân tâm lại bị hiểu năng à? à nếu Saki muốn nguyên con ừ đúng rồi nguyên con luôn là nguyên con nghĩa là là là là là ăn từ đầu đến chân ăn từ chân đến đầu á ăn nguyên ăn nuốt luôn nuốt luôn không nhai luôn nuốt luôn không nhai luôn nuốt luôn không nhai luôn nuốt ờ, nuốt canxi vô xong rồi ờ. xong rồi lấy cái xong rồi uống nước sao cho ờ, canxi cho xuống dạ dày của Saki ừ. Saki uh, nếu mà thường thường giống như ăn uh, ăn gì ta giống ăn uh, xâm sáo xâm xa người có có bao giờ ăn xâm sáo xâm xa không cái ai có ăn hết rồi đúng không ai không ăn không ở Việt Nam cái ai có ăn hết rồi đó là cái món đặc sản ở Việt Nam mà nghe ghê quá sủi á kìa giúp anh xây đừng có đi mà không ăn không ăn em mấy người được cho tôi ăn rồi tôi nước rồi tôi ăn mấy người làm sao mấy người lại kiểu ờ, chạy đi là sao trời ơi sao vậy sao vậy sao lại bỏ đi không mà các em nghe em cũng sợ ờ à, kìa sao là sợ không mà coi như là ờ sau khi uh, chưa có nói gì đây ờ sao cây hiện lành lắm sao không bao giờ ăn ai nó cây hiện lành lắm sao cây uh, không, không có biết ăn gì đâu cây không bao giờ ăn ai hết chỉ toàn bị người ta ăn không à chỉ là toàn bị người ta ăn không à không có bao giờ ăn ai hết ai có bàn phù phép không bàn phù phép trong server này như là có có một đứa có bàn phù phép á tên là New Bigot tính biệt mọi người, tôi đi đây ở kìa. Cho em xin đội, Saki anh không có đồ nha, anh không có đồ nha. Em bảo vệ anh nếu anh nói câu em là nhắn gì? Nó nói cái gì vậy? Nó cái gì vậy? Mà sao mọi người vô được hay vậy? Nhớ là cổng nó khóa mà. Đây là mọi người có ai mua dưa hấu không nè? Saki ơi, hello. Hello anh ơi hello em không có skin à đây nhóm nào nhóm nào có skin này để set skin cho nhóm này Levi đúng không à, à set, skin set skin cho Levi rồi sau khi set skin nó thành cái gì vậy Levi set skin bấm bấm chữ Levi nó của cái skin Levi luôn tay ra vậy Hồn xin lê biết con Anh ơi Em chỉ anh, anh này anh Em muốn Sao em Em quay nói cho anh cái này Nói đi, à. nói đi, nói đi, nói đi Ghê Đấy, khỏi cần cửa Khỏi cần cái cửa của anh ấy Fuck What Em, em, nếu mà muốn mua dưa hấu á em cầm trên tay uh, cái trái táo và em bấm chuột phải vô cái rương này là em có thể mua được dưa hấu nha rất là đơn giản đúng không bốn trái táo bấm một phải vô cái rương này em sẽ có được dưa hấu đó là cách có dưa hấu rất là nhanh giờ Levi hành Levi Levi rồi Vi mất là sao <laughs> hello điện điện ngoại sẽ chụp phải á thì à, không chụp phải thì điện thoại bấm sao ta bấm cái nút nào mà nó kiểu như cái nút đặt cái nút đặt lóc á bấm cái nút đặt lóc á em đặt lóc sao thì em bấm như vậy nha ủa nhá tiểu vũ cái tiểu vũ cái giá kim cương mà sao thành giáp sắt rồi trong server ai có ai có chưa có skin không ai có chưa tb qua đem cái tb adam, tb adam đem coi TV qua đem coi có đây rồi đem đây rồi quay mặt qua đây coi cái nào sẽ khánh giá trong này vậy trời đốt lửa đốt lửa này nữa ra đâu quay mặt qua đây coi em wow skin đẹp trai hello Adam vậy đứa nào cũng có skin này đúng không không có đứa nào không có đúng không bỏ giáp ra coi cho anh coi skin có đẹp không đi đi rồi nó bỏ giáp rồi bỏ giáp rồi coi coi đẹp trai không gì đây đây là cái gì quách cái này cái gì đây cái xanh xanh vậy à ngọc luli ai muốn mua saki vậy muốn mua dễ nha ở ờ, trong cái player duo cái, trong cái link donate của saki á là player duo á, thì saki có để cái giá huê saki một giờ là 5 ngàn ừ hơi sake trong vòng một giờ chỉ có 5 ngàn ở đó là cái đó là cái giá để mua sake á hồi đó sake đặt bừa thôi nhưng mà ở ờ, nghĩ lại thì mình cái giá 5 ngàn cũng cũng bình thường sake chỉ có đáng giá 5 ngàn thôi mọi người ơi bỏ 5 ngàn ra là có ai mua sake một giờ nó, nó, nó có giá hạn là 8 ngàn chứ không phải 5 ngàn ủa nhưng mà hình như anh để uh, ngàn sao á biết nữa Ủa, ờ, không có đó là người ta thuê anh để còn cái đời á à? à mua cái đời chỉ cần một cái cái cái cái cái đăng ký kênh thôi đăng ký kênh là đã mua được sau khi cái đời rồi rất là nhanh rồi rồi ờ, mình cúp đá này giờ tới thời kỳ đồ chỉ đá cần chỉ cần đăng ký đăng ký kênh là có thể có được saki mãi mãi ờ. đăng ký kênh là có thể có được saki mãi mãi đứa nào được solo là muốn cũng không được đâu sao lại không được được chứ được chứ được chứ tôi cũng muốn mua cọc nữa vậy là có người muốn qua him này kìa hiêm hạnh phúc rồi đó có người muốn qua him mình đó không mua em tao không có ai mua em hết người ta đi mua ai mà kiểu như dễ thương xinh xắn đáng yêu mà những cái đó thì uh, ờ, có ai him có thôi ai làm việc ai cũng đâu có cái đó đâu là bấm phím nhiệt mới nhiệt nhiệt quá vậy là bấm phím nhiệt quá vậy Libby đúng không Libby Libby Libby nào phím nhiệt cái vậy Saki chỉ mình đã được đánh luôn anh mà để chế độ đánh nhau là ai đứng gần anh là em skill liền à Saki ơi em cho em xin thiệt đó, đói chết mẹ anh ơi vậy là nhỏ này nó bị gen re đúng không cái này bị genre đúng không? À không em có tháo. Ăn ơi, cho em tự thiện cho em ít thịt đi chứ dưa hấu em không đủ no. Dưa hấu á, thôi ờ, dưa hấu đợi không có gì ngoài dưa hấu hết. Ôi anh không có gì ngoài dưa hấu nhưng em sợ dưa à, em thích ăn dưa hấu mà. Đó chết mày ra anh đưa dưa hấu vậy thì em ăn, em ăn vậy cũng chưa no nữa. Có cà rốt nè ăn không? Ok được anh cà rốt là ngon hơn dưa hấu á ok anh bà cà rốt là ngon hơn dưa hấu á bài trả ở đâu hello đời ra kênh nha chào mừng đến với stream nha coi như nãy em dâm vô đúng không trả đâu thì nhiều người mua saki xong chê nên bọn tôi cho vô hàng thùng kho rồi à đem à vậy là đúng, mua sake đúng. xong rồi thử thử hàng xong rồi cảm thấy ừ cảm thấy hàng cái chất lượng là chê đúng không à, nhớ này ờ, nhớ này gọi là ấy ấy ấy ấy là nói anh cái chất lượng đúng không chất lượng kém đúng không cái này ghê lắm nha anh ơi anh, anh từ thiện netherite cho em đi có mũ nè đờ kìa ở ờ, đâu đâu mũ nè đờ đâu mũ nè đờ đi căng căng căng căng căng căng vô căng vô đây rồi mũ nè đờ ừ. rồi nhưng mà chưa có quần chưa có quần nè đờ chưa có cái cái ủng ủng nè đờ có ai có ai có kiếm nè đờ không <laughs> can you give me diamond xin là phải xin cho hết ai ai give ai give me diamond ôi tự nhiên mặc cái giáp này đời mình đẹp trai hẳn ra mọi người Asik eh. Rồi. Để em 5 phút. Cho em bí ngô đi anh, có bí ngô à có có một trái này em. Có một trái này tôi dụ đâu rồi, tôi dụ đâu rồi. Ok. Tôi dụ ra bay màu à. Anh Hảo ghê có mũ này đời mà không dùng anh dùng rồi nè. Còn mua còn mua tới thì bằng một euro á ui giá hơi hơi hơi gắt nha hơi gắt nha mua bằng euro à cái thì nói chuyện như ngoài à, à, mọi người mua saki bằng bằng bằng bằng bằng bằng một cái ôm rồi được nha một cái ôm bằng một cái ôm thôi cái ôm saki không ôm ôm một cái thôi được rồi saki ori, này, à, có gì có có cái ngô nè em Ôi, hồi nãy cái giáp kim cương em có mà sao em lại mặc cái ờ, giáp sắt sao vậy à con cừu rồi coi cay mùi hấu không, không có mời mua đó, ế quá à. Ế quá à. Ba bát, làm này nó nhìn nãy giờ làm gì mày không thấy nó xuất hiện ta từ từ để tay bê qua ba, bát cái coi Nó đĩa rồi anh ơi, nó đĩa rồi Đấy rồi, ra bắt đi rồi, đang đang đi lang hang Lang hang vừa trời mưa rơi, nghe lòng sao nợ bồi hồ Rồi bác ơi xem đi một mình vậy không cảm thấy cô đơn không? Anh đi chung với Để bảo vệ em Tính ra mình bảo vệ ờ, Gia Bách này là Gia bát bảo vệ mình đi kỳ cước chưa cho em biết ngô có đưa mà em anh tb qua lại tb qua tiểu vũ đây rồi đây rồi tiểu vũ đâu rồi anh cho biết ngô nè tiểu vũ ơi Tommy nó mới bỏ em rồi Thôi đừng buồn em ạ à. Cuộc sống hãy cứ vui lên đi hãy cứ cười lên đi cuộc sống mà. em đang buồn em ạ à. rồi Sammy cũng sẽ cũng sẽ uh, quay lại với em thôi em buồn em ạ à. my brother Saki can you give me demon uh, à, no no no no no no no no I don't know no no no no hai đơn hai đơn hai đơn đọc hai đơn nha táo kiếm ở đâu á à, ờ, táo kiếm ờ, nếu mà em kiếm táo dai thì em kiếm trên cây này nè có nè viral ờ uh, giải bào giải bào giải bào à I don't care I don't care I don't care quay rồi nãy giờ mình quên trồng cái này trồng cây kia rừng Saki Sudum Oh my god. Why you say I am God? Why you say? Okay. Đấy. tao dai là tao dai là tao dai, tao dai là tao dai. Đừng có đọc lái nha. đừng có đọc lái đừng có đọc lái đọc lái không được đâu bay qua nhà Banda, mấy đứa phụ anh chặt cây coi trời bắt anh chặt cây mình vậy chặt cây ở đây rồi chặt cây rất là nhanh tốc độ bằng hờ phụ chặt cây coi đứng nhìn ngoài à này kỳ ghê ấy, có chặt cây không có phụ người ta nữa à, cái chân dưới tay mềm chặt cây vậy người ta mỏng manh yếu đuối đúng không chặt cây giúp người ta đi chặt cây giúp anh đi anh hương có cái cực <laughs> vậy luôn hả ủa vậy này ngay, ngay giờ hãy nghe ồn ào mấy tôi mất tiêu chơi người ta cái này ồn ào quá nghe mất tiêu chơi người ta ôi trời ơi yeah ba mẹ găng ai rồi cũng sẽ bị ba mẹ găng thôi ai rồi cũng sẽ bị ba mẹ găng thôi sớm hay muộn cũng sẽ bị ba mẹ găng thôi nhưng mà anh cũng hy vọng là sẽ có được cảm giác bị ba mẹ găng từ hồi trước đến giờ con mẹ anh không bao giờ găng anh không có ai găng anh hết Ủa, quá trời cày cây luôn nè Quá trời trò cây luôn, trời ơi Mới tin được À, nhưng mình có một cái rìa bắc ở đây đúng không ta? Có này Không xài được Không xài được mọi người Cái rìa bắc này hết hạn rồi Tuy nhiên nó không có tương thích trong phiên bản này, này nên là không có xài được Ok Cắm, cắm cây đây, cắm cây đây sẽ mọc ra một khu rừng ở chỗ này ta sẽ có một khu rừng ờ, nhân tạo ở đây thôi ở kìa mày tới đây rồi hai đứa bay muốn gì này xuống này nè baby sau khi teleport em cái em qua nhà của đặt villa rồi đẹp villa này hai con đặt villa nó bay trên trời nè rồi thôi thôi bây giờ à dạ đây rồi rồi một đứa phai màu rồi còn con nữa rồi sao nhiều vậy sao xuất hiện một con nữa giờ đi nè đi nè rồi xuống đây tao kiếm khó quá xuống đây tiêu dụ qua đây tiêu dụ qua đây em nè qua đây đi nè Đó. nó còn sống kìa dai vậy vậy hết hết hết hết hết terrify đúng không sống dai hành điện ngoại đây Nhi Ủa nó còn, nó còn sống cơ Nè xuống đây nè Nè Đấy Nè dạ nè nè nè chết chết đi chết đi chết đi chết chết đi chết đi lưới tiếp theo rồi này đâu rồi đây đúng không trời ơi bây giờ để tb qua qua tb telebot em cái à? ok tb tb levi levi dạ à, em nói tele em em tưởng anh, anh tưởng đâu là anh sẽ tele em qua chỗ anh chứ không nói nói câu nói câu không đầy đủ em tưởng anh mà hiểu là một cái là coi như là em mất cục vàng luôn á nói lên chặt cái chặt cục vàng giúp giúp em nha rồi cảm ơn em nhiều nha bye bye tội vàng nhiều quá hả trời ơi cảm ơn Levi nhiều nha tất cả số vàng sẽ là của anh anh đi về đi à nè em vàng nè <laughs> lấy đi lấy đi lấy đi ồ chỗ này là chỗ mai lý tưởng nè hy vọng là sẽ kiếm được đồ ở đây nhưng mà mình có đủ sách giáp giáp nether các thứ rồi còn gì mình remind nữa ta đi lên đi lên là được rồi không cần remind nữa đầy đủ hết rồi đâu cần remind đâu đi lên thôi trời những này đào sâu ghê luôn á đào không thấy đá không thấy mà không thấy mặt trời luôn phải đặt một cái ờ, đây rồi sáng ở đó giờ mình đặt lốc bên đây đi máy đâu mà xa dưới ta đi xa quá à cùng cứu em à ok em để tb uh, ờ, tb um, tao levi em xuống đời em mẹ rồi ra nha tb ra nha tb ra nha đây em ai ui da mất máu rồi này kỳ rồi tb của em mà em nhớ đẩy em xuống không lắm vậy rồi Ủa từ từ để bật cái nhạc thôi mọi người như hiếu nhạc đúng không muốn nào chị nói chuyện đó bật nhạc lên cho cho nó hơi giảm tiếng mọi người bật tiếng chó sủa phi nha <laughs> rồi effective frame frame frame lấy effective frame frame đây rồi Đây đây sổ Luffy chiêu không chơi mèo đen 18 cộng là gì đấy Nhận tính Saki đầu TB em yêu của anh lên kìa Nói cái gì vậy? Nói xà lơ gì vậy? Nói xà lơ gì vậy? Để biết nói xà lơ nữa nha Oh. Nhỏ này rồi biết đi mai đúng không ạ? Bây giờ sẽ TB qua chỗ tiêu vũ Nghe nói là tiêu vũ nên xem một cái mật khất gì đấy TB Panda uh, à? ờ, TB accept TB accept Anh à, không có hai anh em Anh chỉ có vàng Với kim cương là không có hang Anh nghèo lắm không có hang đá đâu bây giờ em sẽ TP qua tiêu vũ dạ wow tiêu vũ sống dưới nước luôn TP accept đúng không Tiêu vũ Poseidon tiêu vũ đã chết đuối á kìa em này này dạy với chúng tôi này này trang vũ ê ê ơi cái gì vậy panda saki nhận ma what saki biết chữ nào là đẹp nhất trong câu này không á ờ chữ đẹp nhất trong câu này á chữ Sake với đâu thì Sake đẹp nhất đúng không kìa mấy con quỷ này mấy con quỷ này đi giật cái sơ hở là nó cắn á con phantom này nào này sang đây tụi bay sang đây nào nào Ui Mấy đứa kiếm được redstone ở giá chết rồi U là trời hết chết lô chị Haro nha Chào mừng đến với stream nha Chào mừng chơi Haro đến với stream nha Wow mình nhiều kim cương quá à Bây giờ biết để đâu cho hết giờ Quá trời đồ luôn à Sao giờ ta Quá trời đồ luôn à Có có cái ổng này là rít nè Wow TV Accept có thủng Enric nè đi vô đi vô đi vô dạ đó xịn sò đó đây trồng cây rừng thôi cái giày em cho rồi vậy anh mặc rồi nè Taki của em tiếp ở okay, kìa nữa TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB gain đó, gain rồi đâu em đâu em nhìn sao mấy gì hết đâu cái cái quần à đang cái quần à định nói này mà thôi nó đi UNC đó còn không biết nữa <laughs> vậy luôn em em em ra cái giá đó mà em không biết là gì luôn á à đâu cái gì vậy wow quần nether red cộng 6 giáp cộng ba đội bài 5 giáp cộng một kháng đẩy lùi đây rồi chúng ta đã phân bộ nether red rồi và chúng ta rất là đẹp trai để coi ờ đẹp trai mọi người rồi tôi đẹp trai nhất nhất cái cái cái cái quơ này nữa thì à anh muốn gì em chiều trời ơi hương quá à muốn gì chiều luôn hả anh muốn em được không anh chắc chưa <laughs> à, anh chắc anh chắc chắn anh chắc chắn nhá chắc chắn là anh đẹp trai nhất quơ này nhá được anh được luôn hả trời ơi Vâng quá à Anh muốn em cũng được luôn hả? nghĩ từ từ bây giờ là em là của anh đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không trả lời cái gì? What the không? Phải ra không? Ở <laughs> kìa Wow Cái gì đây? Cái gì đây? Hình như full slot rồi đây ơi Full slot rồi à, Bỏ chạy hạt dưa hóng vào đây đi Full slot rồi Bỏ bớt vô đây Cúp Cuốc chim kim cương trầm hỏng hai Ngoài nó trầm hỏng mà mọi người ơi Nó không phải là một cái cúp uh, gia tài Không sao Wow, kit này nè Uh, ờ, nhặt một ngược phát nha sẽ bỏ không bỏ được nữa rồi bây giờ cái trò cây này mình sẽ trồng cây rừng tiếp Sake sẽ trồng cây rừng tiếp Sake sẽ nhảy lầu Sao không nhảy được ta Nhảy lầu dạ Dạ Nhảy Không nhảy được Ôi dướng cái dướng cái dướng cái dướng cái cái máy hiên rồi Để đi xuống đóng cửa là nè mấy đứa là cây đi trồng cây rừng à, tiểu vũ nè tiểu vũ Ồ, không không cấm được cái cây trên đất của tiểu vũ rồi thôi đi cắm cây chỗ khác ngày tiểu vũ giống bảy quá à. sinh tồn hơi chán đúng là mấy đứa tàn tele tele mà mấy đứa đâu có đi mai đâu kiếm đồ nó hơi dễ nha ít khó không tôi có muốn khó khăn không mấy đứa có muốn khó khăn không Thì như phải đi kiếm cái cái cái cái cái, cái um, một cái uh, xẻng nữa nhỉ em chắc em không đi mai không chắc chắn là em không đi mai rồi nếu mà không đi nếu mà đi mai thì em đã không có mặc cái bộ cái bộ giáp rồi em sẽ mặc một bộ giáp netherite rất là xịn sò và đẹp trai sao em không mở shop trade được em đặt một cái rương uh, cái rương trước mặt xong rồi em đặt một tấm biển trên đó và em đặt theo công thức mạnh ghi trên uh, hôm bữa hướng dẫn rồi mà ta ghi theo công thức chấm anh ở trên cái tấm biển cái rương của anh á giống như cái rương anh ghi á em sẽ đặt được rương em mở được shop trade anh ở nhà nè anh ở nhà bên đây ơi Rồi bye Saki em học đây See you See you See you bye nha See you Em đặt rồi nè mà không được Ok sẽ làm được Em mới đặt coi đặt lại coi đặt lại coi được không Ờ Em đặt sai rồi Đặt sai rồi phía trên nó phải có một chữ ờ, gạch chữ tray trong dấu ngoặc nữa em nhìn lại cái rương của anh đi em nhìn lại cái rương của anh đi ai có dấu ngoặc trên ờ, trên chữ tray không có chữ tray trong dấu ngoặc đó để trong ờ, để để cái chữ tray trong dấu ngoặc xong rồi phía dưới mới để mấy cái offer như là cái đồ để bán và cái đồ để mua kèm với là số lượng của nó chứ em đừng có để như vậy là sai rồi đó cây cấp nether hay cấp uh, cấp netherite chứ đâu phải là cấp nether đâu cút chim netherite nè ai à, đang giữ nè rồi giữ cấp cút chim netherite nè đó nhỏ này tránh ra coi nhỏ này tránh ra coi chữ trai trong giống mặt lữ vũ ơi chữ trai trong giống mặt trong giống mặt vuông trữ trade trong dấu ngoặc vuông nha chứ em đại chữ như là không đúng rồi chữ trai trong trong ngoặc vuông nha rồi em đi đâu rồi em mau ghi lại đi em ghi lại chữ trai ờ. trong trong ngoặc vuông ờ, bye bye sao kia em đi bye bye em ừ chúc em ngủ ngon à ghi lại đi em chữ tray trong dấu ngoặc vuông sao ghi được không để mà thấy không hấp dễ mà tại vì em em ghi hiếu á cho nên nó không hoạt động thôi em ghi lại được mà Bye hai bye bye dạ, ba hai hai vậy Oh, dạ. I him, I him, I him, I him, I him. À, dạ. ờ, em bỏ cái cái từ thiếu cái cái đồ để xây thiếu cái đồ để xây rồi tiêu vũ năm apple nhưng mà em em ghi chữ Iron thiếu rồi Iron nó không có một cái vật phẩm nào cái mã vật phẩm nó không có cái nào tên Iron đó em phải ghi rồi Iron sệt gạch ngang gạch ngang gạch dưới á ingot em mới coi trên cái web Minecraft á cái cái tên của vật phẩm trong Minecraft là tên thế nào em ghi đúng tên mới được em ghi là không có không có cái vật phẩm là tên Iron hết á ghi lại đi em em phải ghi là Iron ingot như vậy mới đúng nè Iron ingot nó mới đúng gài đêm Vậy em xài việt hóa Đó em ghi lại đi Em đi chơi bất War Ok bye bye Bữa nào chơi bữa nào mọi người hướng dẫn cho Saki chơi bất War nha Saki không biết chơi bất War Hướng dẫn cho, hướng dẫn cho Saki chơi bất War nha Ngày nay bất War vui lắm nhưng mà Saki không biết chơi tại vì sao Saki tính nhau dở lắm mọi người ạ à. trả em cái bảng anh có giữ cái bảng của em hả à đây rồi em cần cái bảng đi anh có quăng ra rồi đó em cần cái bảng đi rồi em gắn cái bảng vô cho em điền đúng cái công thức qua được được cho em Ôi cái này nó có cái cái cái cái lửa nè Để em bảo Euro chị anh chơi Ok ok em nha Dạ Dạ Rồi Nhớ nãy này ghi bản lâu quá hả để em cho em muốn lập shop đi uh, Banda lập shop đi em ta bán đồ đi chúng ta sẽ làm một cái chợ ở đây một cái chợ một cái siêu thị lớn trong Minecraft ok không em có em có ok không cái cấp uh, ờ, chuyên cấp quốc chim Netherread cấp gia tài này uh, sắp hỏng rồi buồn ghê nó không có dòng hỏng ở đây tắt xài bản tiếng Anh quá in God, in God gạch dưới in God là gạch dưới em ơi gạch dưới chứ phải gạch ngang nhỏ này trời ơi người ta đã ghi trên chat rồi mà còn vậy luôn á gạch dưới em ơi có gạch từ có gạch ngang ok anh em à, em làm 20 kim cương một cục netherite vậy luôn ở dưới ở dưới vậy nè ở dưới như vậy á chứ không có gạch ngang thôi à, làm lại anh coi coi làm lại cho anh coi coi Chào mừng mọi người đến với stream của Saki nha Và nếu các bạn nào mà chưa có đăng ký cho Saki Thì mọi người nhớ đăng ký cho Saki nha Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha Mọi người giúp đỡ cho Saki đạt 1.000 subscribe nha mọi người Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha Đăng ký cho Saki nha Hiện tại ờ, Saki cũng đang bị uh, Hiếu mì gói đang tháng này mọi người Không có tiền đang mì gói á Mọi người donate ủng hộ cho Saki thì mì gói nha cảm ơn mọi người rất là nhiều nha 10.000 10.000 10.000 lượt ba của mì 10.000 <laughs> lượt ba của mì rồi trời Saki đói quá trời nhà này ăn toàn mì gói mọi người nhưng mà không có giờ không có mì gói để ăn luôn á nhà này ghi cái bản ông quá trời luôn à đâu rồi cây đúng vậy à, em bây giờ em bỏ cái táo vô đi bỏ năm trái táo vô mới được em phải bỏ đủ năm trái táo em mới mở shop được cái shop mới hoạt động được không có táo không? Có táo trong rương không? Có táo trong rương không? Có không? Nào này có xem chim không ta? Không có Em bỏ táo trong đây thì em em mới em mới em mới có thể là người ta mới dùng sắt để mua được không có không có táo làm sao người ta dùng sắt mà ta mua nên làm sắp bí ẩn ha ok em muốn trade sắt lấy mà lấy táo mà nhưng mà nhưng mà em em phải bỏ táo vô tại cây sắt lấy táo không nhưng mà là em có sắt đúng không? em có sắt hay có táo có sắt đúng không thì em phải em phải để sắt ở phía trên táo phía dưới em để em để như vậy là người ta sẽ dùng sắt để mua để mua táo á thì em làm đi, em cứ làm hai công thức này được à Cái dòng ở trên, cái dòng 5 Apple á Là cái dòng mà em phải đặt táo trong cái rương Thì người ta sẽ dùng cái sắt để người ta mua cái táo của em cái phần cái dòng dưới là cái dòng dùng vật phẩm mà dùng để mua và cái dòng ở trên là cái dòng dòng vật phẩm mà dùng để bán còn banda cứ làm theo công thức mà để trên kia trên tấm bảng em Vậy sao anh để cây táo lá dưa Hồi anh anh để cái gì tao anh coi lại coi Nhỏ này à, làm anh bối rối quá à. Nó còn đặt còn đặt tấm biển ở đây nữa chặn đường nữa okay. anh đặt à, đúng không mà đặt bốn trái táo đấy một à, bốn trái dưa là ông để trong cái rương này sẽ đặt dưa trong dưa hấu trong đây và người ta muốn muốn, muốn đổi lấy bốn trái hấu bốn trái dưa hấu đó người ta sẽ đổi bốn trái táo ở đây sơ hở cái là chơi tấm biển này tại vì em đập tấm biển á rớt trên đồ rớt trong người anh á em anh để anh bỏ tấm biển ra cho đây nè em biển của em nè đó em lấy tấm biển đi để nuôi miếng nước kìa đã ok rồi em đặt được tấm biển chưa <clears throat> sao á sao á đặt được chưa đặt được chưa nhỏ này nó nhỏ này nó ngồi một phê với cái rương lại sao á Sao đặt được cho em? Play uh, uh, Try in Dragon God Rồi ờ, bây giờ em bỏ sắt vô đi, bỏ sắt vô đi Bỏ sắt vô rương Bỏ, em phải bỏ được uh, uh, bỏ một cái sắt đó sắt hoạt động rồi đó Bây giờ người ta muốn mua sắt của em á, người ta sẽ bỏ 5 trái táo vào, người ta sẽ được một sắt. Bỏ 5 trái táo vào đây sẽ được một sắt. bây, bây giờ anh về nhà lấy sắt xong rồi em anh anh đổi trái táo của em nha bên bài nhà lấy sắt à, kìa rồi sắt đâu rồi đấy sắt đây rồi đây anh có sắt anh nào ví dụ đâu rồi lên đây sắt cho nha đây sắt nè ô lộn quên quên à, ủa ủa phải anh lấy táo chứ lấy lấy, lấy táo đổ sắt mà ờ anh có một trái táo à sao giờ nhà không kiếm đủ năm trái táo luôn để coi trong nhà còn táo không Đây rồi bán bán được bán được sắt rồi nè mọi người bán được sắt rồi ôi ờ à, cái này bán gì ờ à, bay hàng đá đúng không cũng hoạch sắt thôi cái này bán hàng đá nè mọi người dưa hấu mình có bán được không không dưa hấu không bán được nhà hết sắt rồi cái nhà hết hết hết, hết táo chưa? không có trái táo nào luôn đó cáo là rồi đây rồi táo đây rồi có táo để chơi với tiểu vũ rồi tiểu vũ ơi cho, cho anh cho anh chơi với em nè đó đã mua hàng thành công Mission below item for the trade là bạn hiến một táo để try à có con dây táo à hiến một trái rồi hiến một trái táo rồi trong nhà không còn táo nữa yeah. Dạ. cái nhà mình đâu yeah có 80 nhau rồi cái này đáo để ghê con bé rồi đáo đẻo đi táo ta Để coi nhà còn, con táo không ta mình nhớ là có một cái rương đầy táo mà đâu rồi táo của tôi đâu tại sao không có táo Saki ngáo nữa Ok, không có táo rồi mọi người Ôi Cái đường này Không có táo thiệt luôn Ôi Táo này ăn luôn không? giờ mình đói rồi Đói là phải ăn táo thôi Em mua đồ rồi á Wow, để ra coi coi à, bán được bao nhiêu Wow Wow Mua táo rồi à, mọi người à, Có táo rồi mình tiếp tục mình mua sắt thôi Tiếp tục uh, trồng sắt, uh, tiếp tục uh, mua sắt thôi Mua sắt để vũ vụ À, táo táo này Đây đây đây đây đây à. Mua được uh, mấy sắt người ta đi làm nhà tù thôi đấy ồ bán được nhiều không quá à bán, à, bán này bán được không vậy mà nhỏ này kia là mua rồi trời ơi không mới lên được ok hôm nay thì khi sẽ trực stream đây nha mọi người Cảm à, ơn mọi người đã theo dõi stream nha Và nếu mọi người thích cái uh, stream này của Saki thì mọi người bấm like cho Saki nha Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha Và nếu bạn nào mà chưa có đăng ký kênh ủng hộ cho Saki ấy, mọi người đăng ký cho mọi người Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha Và gặp lại mọi người ở stream ngày mai nha Bye bye See you again BB Yêu mọi người rất là nhiều